bản nhạc buồn khiến nước mắt em tuôn em cuốn bản thân theo giọt mưa lời nhạc ngân nga tình em cũng đường xa Em ôm kỷ niệm rồi lạc vào vườn hoa Muốn được quay lại những tháng ngày đã qua Chốn thân quen của em là xa la Khi mà những bức ảnh em giữ trong túi sách anh chỉ muốn đúc hết tất cả bằng mọi cách Sự thật quá rõ anh không thể lãng tránh Nỗi nhớ của em theo ngày tháng càng tăng Điện thoại của em chưa xóa tấm hình nào Nhìn vào mắt em chẳng lúc nào mà tỉnh táo Anh có cố gắng cũng chỉ là bằng thừa Tình cũ của em còn hơn cả nắng mưa Lời nhạc ngân nga tình em cũng dần xa Em ôm kỷ niệm rò lạc vào vườn hoa Con tim em giờ đây dường như chẳng có ai giữa băng trong đêm một mình em cô đơn một mình em bơ vơ chìm trong khói mờ phố đang nên ôi sao buồn em thì vẫn đang cố để nước mắt thôi tuôn em bơ vơ giữa thành phố tấp nập tiếng còi xe Giữ trong mình là chuyện buồn ít phải kể ai nghe Cuối cùng chỉ còn mình em vô hồn cùng với tiếng nấc Tự hỏi hạnh phúc ngày đó ai những tâm mang đi mất Em cũng dường như bình thản vì chẳng phải vài ba lần sau Em đã trở nên mạnh mẽ từ lúc vùng vỡ đi mối tình đầu uh, Dối trá cùng với tổn thương là bản tình ca Đường buồn em đang viết đắng cay hòa lẫn với son môi Là dư vị điếu thuốc em đang siết Biết là sẽ đau rồi cũng sẽ quên em phải đứng dậy để rồi nghe tiếp lời nhạc ngân nghe tình em cũng dần xa em bật khóc như mưa giữa trời hoa